thì mình dừng ở đây mình đi à, câu cá để kiếm cái gì xem có tối nay có món cá nướng không nhé cả nhà đây là một cái điểm câu cá mà mọi người hay đứng ở đây câu hôm nay mình dừng ở đây để mình câu biết đâu mình có món cá nướng vào chiều nay nhỉ đây có rất nhiều vịt trời nên là chắc là ở đây sẽ phải có nhiều cá rồi ở đây là mùa hè thì có rất nhiều người đến đây câu cá ở đây hay câu được cá chép đó hôm nay quá là mệt rồi nên hôm nay mình sẽ dừng ở đây và chắc là mình sẽ dừng ngủ giống như là hôm nay mình sẽ cắm trại ở trên xe này để mình nghỉ ngơi rồi sáng mai mình sẽ đi về sớm bởi vì hôm nay đi cả buổi mệt rồi nên bây giờ mình mà lái xe nữa mà trời đang muốn mưa nữa thì sẽ rất là mệt và uh, sẽ gây nguy hiểm khi mình di chuyển rất là nhiều mai mình sẽ ngủ ở đây và sẽ mai mình sẽ về sớm ở đây trong túi của mình nhiều đang còn có đồ ăn này rồi có các thứ nữa giờ cũng đói rồi không phải mình mua pizza ăn nhưng mà bây giờ mình đói rồi là thịt barbecue mọi người nhìn thì giống như barbecue nhưng không phải là barbecue đâu nghĩa là thịt mình chiên thôi chứ không phải là thịt nướng chai rượu vang ở trong chỗ siêu thị ngày hôm nay mình sẽ làm một, một ly rồi xong mình sẽ ngủ ở trong xe này sáng mai là mình về sớm nãy mệt quá mình có ghé ăn pizza nhưng mà wow, ờ, về đây rồi có ít đồ nhóm ờ, làm ly để tối dễ ngủ chắc hôm nay mệt lắm rồi ờ, cũng sẽ dễ ngủ thôi Mm. tắm trời ngoài nhưng mà bởi vì hôm nay là ngoài chắc tối nay sẽ mưa lớn nên là mình không uh, bỏ thời gian để làm cắm nữa nên là mình sẽ tạo cái xe của mình thành một cái thực sự rượu vang thì mình thấy là ăn với thịt bò mà uống rượu vang thì sẽ hợp hơn so với là thịt lợn dù thịt lợn biết tết nhưng mà cũng sẽ không bằng như thịt bò còn thịt lợn thì mình chỉ thấy là mình uống bia hoặc là uống rượu soju của Hàn Quốc thì sẽ hợp nhau hơn mời cả nhà nào ở trong xe thì hơi chật trội nhưng mà bên ngoài bây giờ gió quá nên là mình nghĩ là ở trong này vẫn là tốt với mùa đông mùa này lạnh nên là mình ở trong xe mình ấm ờ, mời cả nhà nhé đây là công viên cả nhà đây mình sẽ coi cho mọi người xem đây bên ngoài là công viên khi mình chạy xe đường dài thì thường thường rất là mệt tầm hai ba tiếng là mình phải nghỉ một lúc những ai mà chạy giỏi thì năm sáu tiếng nhưng mà như mình mình chạy khoảng tầm ba tiếng là mình cảm thấy là mình mệt rồi và đôi khi là khi mệt thì mình buồn ngủ mình vừa lái xe mình ngủ gật thì rất là nguy hiểm và Hàn Quốc thì cũng có rất nhiều là công viên nên là các bạn cứ ghé vào công viên đấy các bạn cắm trại hoặc là nếu không thì các bạn có thể ngủ trong xe nhưng mà nhớ ngủ trong xe các bạn phải bật kính nó một chút bởi vì là trong khí lưu thông vào chứ không sẽ hết hết oxy là rất là nguy hiểm cái ban đêm bạn các bạn ngủ trong xe nhé nãy giờ khi đi bộ quá nhiều nên là mình phải ghé vào quán pizza và ăn pizza xong rồi mình tìm ra cái đoạn công viên này để mình nằm nghỉ ngơi rồi cắm trại ở đây ở đây thì người ta cho phép mình cắm trại nhưng mà hôm nay tối nay sẽ mưa lớn nên là mình chưa dám cắm trại ở đây cảm thấy rất là ngon mời cả nhà ăn xoài nhé bởi vì cái xoài nhập khẩu này thì không bao giờ là cái xoài chín lắm đâu bởi vì là khi mà chín quá thì người ta bảo quản cũng như là người ta di chuyển từ những cái đất nước khác mà đến đây thì nó sẽ hư hư hỏng hết nên ở đây mình ăn những cái xoài này với là giống như xoài chuối hoặc là những cái loại nông sản ấy thì hầu như nó chưa được chín lắm ở Việt Nam khi mà mình mọi người người ta đi mua chuối vậy không bao giờ người ta mua các loại mà nó đã căng mà chuẩn bị chín đâu vì sau này đem về người ta còn uh, đóng gói đóng thùng rồi trong thời gian di chuyển còn để cho nó chín nữa nên ở bên này mà thực ra bảo bảo được ăn trái chín thì cũng khó lắm ngờ trong xe nằm ngủ ngắm nhìn mây trời đi mệt về dần nên là bây giờ mình không cắm trại nữa mà mình ngủ ngay ở trong xe này luôn wow và trên kia mọi người thấy màu đen đen đấy không đàn chim đang bay không biết là bao nhiêu chắc không phải đến vài trăm con nằm ngủ mình nhìn ra ngoài cây và nhìn lên trời buổi chiều này hôm nay trời muốn mưa rồi nên là hoàng hôn không còn đẹp lắm nữa toàn mây bây giờ thì mình phải mở cái này ra để cho có không khí từ đằng sau vào ở đây là cái cốp mà thông ấy nó cốp đằng sau nên là không khí từ ờ, đường cốp nó có thể vào bên này để ban đêm mình ngủ mình sẽ à, an toàn hơn sự hôm nay là một ngày mệt mỏi bây giờ thì mình chuẩn bị đi ngủ đấy chắc hôm nay sẽ là một ngày ngủ ngon lắm đấy ở trong chiếc xe này thì hôm nay mình sẽ ngủ một giấc ở đây đến sáng mai rồi mình sẽ dậy mình về và trước khi mình ngủ thì mình đã phải mở bớt cái kính này xuống để cho không khí nó vào ban đêm mình sẽ đỡ đi còn nếu ban đêm mà lạnh lắm thì mình sẽ phải dậy mình bật xe rồi bật sưởi lên à, lúc này mình cũng đã mở cái cốp đằng sau mình mở cái cốp đằng sau chỗ này để cho nó thông không khí vào và đến bây giờ thì cũng đã tám rưỡi rồi mình chuẩn bị mình đi ngủ sớm đấy và chào cả nhà nhé chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ và chúc cả nhà ngủ ngon Bây giờ sáng ra thì tuyết đang rơi đầy ngoài bãi rồi à, Mình mới đi rửa mặt rồi dọn đồ đạc chuẩn bị về đây Mà hôm nay tuyết rơi quá là nhiều luôn Đây Bên kia cũng có một cái xe ông bác ngủ từ tối hôm qua ở trong cái xe đấy mà bây giờ bác cũng mới dậy nữa. Còn ngoài công viên thì ờ, bây giờ là trắng xóa như thế này đây rồi Wow, bây giờ công viên rơi tuyết rất là đẹp luôn Nên là Mình sẽ review cho cả nhà xem một chút Bây giờ ngoài công viên uh, Tuyết vẫn đang rơi Và những cây mà tuyết đã động lại thì cực kỳ là đẹp Đây chắc là vụ tuyết rơi cuối mùa này rồi Hôm nay đường rất là trơn nên mình sẽ phải lái xe từ từ về thôi